Xin chào. Ở trong bài này thì tôi hướng dẫn anh chị một cái tính năng. Tôi gọi là tính năng Greeting Text. Thì Greeting Text là gì? Thì anh chị bấm vào phần chat nhé. Cũng vào trang là ManyChatVn.com này. Cũng vào ManyChatVn.com các bạn nhé. Và sau đó anh chị bấm vào phần đăng ký miễn phí này và chọn được cái page của mình đã được kết nối với tài khoản ManyChat. À, ví dụ page này là page à, của tôi chẳng hạn. Đây là page phụ của tôi. Thì anh chị em bấm vào phần setting này truy cập vào sau này bấm vào phần setting này và anh chị em mình bấm vào phần đây này phần uh, messenger nhé messenger các bạn hiểu tiếng việt là gì là chat đúng không cái biểu tượng nhìn quen quen đúng không là chat này đó họ anh chị bấm chuột phải bấm sang tiếng việt đây là tin nhắn bạn nhé là tin nhắn thì tính năng greeting text là gì văn bản chào mừng văn bản này được hiển thị cho các liên hệ của bạn trước khi họ bắt đầu tương tác với bot của bạn chúng tôi khuyên bạn nên xem nó trông như thế nào trước khi gì trước trước khi lưu bấm xem nó như thế nào bấm vào đây này à đây nó bảo gì nó bảo gì văn bản này được hiển thị cho các liên hệ của bạn ok bấm đây này đây cái đoạn văn bản như này này nó chính là cái đoạn đoạn đoạn này này uh, thai drip là instant này đây, đây là đoạn gì written text các bạn nhé Các bạn hiểu không rồi bây bây giờ tôi sẽ nhập này nhập nhập, nhập đây các bạn nhé thì để nhập thì tôi sẽ chuyển sang tiếng Anh đi bấm vào chuột phải đây bấm chuột tiếng Việt này chọn thành nick này tôi ghi chào chào này chào mừng thì các bạn nhớ này ở đây khi bấm chào này và ở bên dưới này nó có một cái hàng là hình mặt cười này là những icon nhé để chúng ta thêm vào bên cạnh này là gì? cái ô uh, à, ngoặc đơn đúng không thì là tầm fill system field là mình sẽ lôi cái tên gì tên Facebook khách hàng ra với tôi cho là full name là tên Facebook khách hàng ra này first name last name first name là gì bạn ạ à? first name là là tên chúng ta last name là họ nhé họ chúng ta còn full name là, là tên đầy đủ Facebook nghĩa là chào full name là chào Phạm Thanh Bình bởi vì cái nick của tôi là gì à, Phạm Thanh Bình còn là nick của chị Hà là Nguyễn Hà đúng không thì chào full name là chào Nguyễn Hà đúng không? Chào Phạm Thanh Bình. Và chú ý là số 150 đấy là gì? Là 150 ký tự các bạn nhé. Một tối đa 150 ký tự. Chào full name. À, hãy bấm bắt đầu đúng không? Để nói chuyện với mình nhé các bạn. Thì bây giờ bấm vào phần see how it looks là hiển thị như nào đây? Đây, chào Phạm Thanh Bình. Đây, hãy bấm bắt đầu để nói chuyện với Bình nhé, đúng không? thì chỗ này là nó nó giải thích tiếng tiếng Việt này bấm cho tiếng Việt này nó bảo sao là văn bản này được hiển thị cho các liên hệ của bạn trước khi họ bắt đầu tương tác với bot của bạn chúng tôi khuyên bạn nên xem nó trông như thế nào là bấm vào đây này xem nó trông trông như thế nào bấm vào đây này đó và sau khi làm xong đúng không tôi bấm ra tiếng tiếng Anh đi bấm xếp là lưu lại nhé bấm lưu lại này lưu lại và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nhé kiểm tra xem nó như nào bấm see how in lúc này đây là chữ bắt đầu là chữ get start là bắt đầu này thì cái chữ là chào Phạm Thanh Bình hãy bấm bắt đầu để nói chuyện với Bình nhé bây giờ chúng ta qua cái trang này trải nghiệm này rồi để pet Phạm Thanh Bình là pet phụ của tôi này đấy để pet này đúng không tôi bấm uh, à, reload lại trang này tôi bấm phần nhắn tin này nhắn tin này mở chưa mở đến chưa đợi một chút cho nó hiển thị các bạn đây bạn xem này đây chào Phạm Thanh Bình hãy bấm bắt đầu để nói chuyện với bình nhé đó, bấm bắt đầu đúng không các bạn rồi thế đây là tính năng gì tính năng greeting text là có một cái lời chào hiển thị trước khi khách hàng bấm chữ bắt đầu nó hiển thị ở đây này đó. rồi các bạn hiểu chỗ này chưa hiểu thì bấm chữ h này và tôi sẽ dừng video lại đây và trong cái video sau tôi hướng dẫn anh chị là tính năng welcome message nhé